và trong video hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về máy ờ, nén khí hay còn gọi là máy bơm ờ, giúp cho anh em có thể sử dụng trong các ờ, lĩnh vực máy công nghiệp hoặc là anh em có thể dùng để mà sử dụng trong các lĩnh vực cơ khí như là dùng hơi để làm để những cái tiệm sửa xe mình cần hơi này hoặc là tất cả trong những cái lĩnh vực nào mà chúng ta cần cung cấp lượng khí nén thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này và đây là dòng sản phẩm máy nén khí chất lượng cao Anh em có thể là sử dụng trong tất cả các lĩnh vực à, Và trên dòng sản phẩm này anh em có thể là sử dụng được cho mình dòng điện 3 pha và một pha luôn Và motor sẽ là motor nguyên bản nha à, Và ở đây anh em thấy thì motor được thiết kế rất là chắc chắn Và là dây điện lõi đồng hoàn toàn 100% Trên dòng sản phẩm này đang có cho mình công suất đó là 4 HP Đây và chúng ta có thể là xem thêm về một dòng trên uh, sản phẩm máy nén khí này uh, khi anh em sử dụng một thời gian lâu dài thì chúng ta sẽ xả nước ở dưới uh, máy nén khí ra giúp em ở đây nó có một cái vòi để anh em có thể là xả và lọc hơi nước giúp cho cái bình nén cái uh, bình chứa của chúng ta nó sẽ được đảm bảo hơn và dùng nó sẽ được ổn định hơn và đây là dòng sản phẩm máy nén khí chất lượng cao và ở phía sau của máy đây là hệ thống dây cua loa nè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 À, và trên thị trường thì nó cũng có rất là nhiều các dòng sản phẩm mang nén khí à, mang ờ, những cái thương hiệu khác nhau là khi chúng ta sử dụng thì à, anh em có thể là xem giúp em về cái dung tích chứa của nó đủ 200 lít hoặc là đủ 330 lít hay không cũng như là motor có phải là chính xác motor loại đồng 100% hay không thì màu của con này thì nhìn nó khá là hợp đối với ờ, hầu như tất cả mọi phân xưởng của anh em luôn à, những toàn bộ hệ thống à, đầu đầu bờ này cũng được à, trang bị rất là kỹ bởi những cái à, màn này nó sẽ có quạt để lọc và nó sẽ làm mát yeah. Dạ. Để và anh em nào muốn biết thêm chi tiết thì hãy liên lạc cho em và có thể để lại bình luận ở phía dưới video để có thể là góp ý thêm về tất cả các dòng sản phẩm của công ty Factor Việt Nam. Một lần nữa thì ờ, xin kính chúc quý anh em thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.